phát hiện dấu hiệu sớm nhiễm Covid-19 bằng cách nào? Các nhà khoa học Mỹ đã cho rằng nhiễm Covid-19 thì có một thời gian dài nó không có triệu chứng và khi có những cái triệu chứng như sốt ho khó thở mà khi đó chúng ta mới vào viện thì đã quá muộn bởi vì khi đó có 50% đã bị tổn thương phổi vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể phát hiện sớm một cái cách hết sức đơn giản chúng ta làm như sau chúng ta hít một hơi thật sâu sau đó chúng ta nín thở khoảng 10 đến 15 giây nếu chúng ta làm cái động tác này mà không có biểu hiện ho khó chịu khó thở tức ngực tức là phổi của chúng ta không bị tổn thương và như vậy chúng ta chưa bị nhiễm covid và cái cách cách này chúng ta cần phải theo dõi mỗi ngày và hy vọng rằng với phương pháp đơn giản này chúng ta có thể phát hiện sớm dấu hiệu nhiễm covid